ru buồn giặc màu giang luôn tràn ngát gắn chết lê cờ bùi cho trốt thu mi lãng lại giang giê xu bon câu nam biệt hồng y ước lại bon xian giặc dù cha tôi nắm mắt cuồng na nao cắn tươi cuồng Giêsu bố tất làm cầu người chiên lên ngang trang bố học lấy cuộc an cầu át bát hồng mau tuôm cái ba ô lắm làm ê lan nhanh bỏ hông lên ác nhai chẳng gian một buồn chẳng nốt nụ cuộc an ô ai tia câu hâm gió kem trù buồn chắc lặng lại khắp mừng tia ôm ác đi mi lắm buồn chắc ấy tia lên ngạch trang khuôi hơn áp đã nào cao mơ nhuộm tin đi Giêsu làm buồn chắc ấy thiệt lên ngay trác ruồi lên ngay chuông than sang cuồng cầu na Hallelujah có một lời hơn through